sẽ đưa đến cho anh em ờ, một đòn đánh sóc đĩa mới nhất và hiện đại nhất hiện tại Đấy, tại sao nói là hiện tại ờ, hiện đại nhất hiện tại là bởi vì cái đòn này nó đã lược bỏ tất cả những cái cái, cái nhược điểm của những cái đòn mà, mà cổ ngày xưa rồi Đấy, thì là trước khi đi vào thử cho anh em và giới thiệu video là tôi chia sẻ cùng anh em vài lời đấy là tất cả những cái đòn đánh sóc đĩa hiện tại mà mà mà và từ hiện tại và trở về trước ấy nó rồi bây giờ nhiều đối tượng người ta biết quá rồi nhiều đối tượng người ta mua quá rồi và cộng thêm nó phải dây dợ rồi lòng ngoằng rồi bệ biết rồi nhiều những cái vấn đề dẫn đến là những anh em nào mà đã chót thua tha là không gỡ nổi những gì mình đã mất thì là thế nên hôm nay tôi sẽ đưa về cái đòn này tôi anh em tôi vừa mới nhận được ở ma cao về cái đòn này thì nó có cái độ tin cậy là chính xác tuyệt đối chính xác cao Đấy thì là sẽ giúp anh em những người nào mà đã từng chót gọi rơi vào trốn nợ nần rồi thua tha thì sẽ gỡ lại những gì mình mất thôi Đấy là tôi cũng là chia sẻ thật, thật, thật sự với anh em là như thế Đấy, cái đòn này thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua về em nó Đấy là nó chỉ bao gồm như thế này thôi Đấy, bao gồm một cái uh, cục pin này một cái máy nhỏ như kiểu một cái bật lửa một cục pin này đây và cái cái bộ mạch này, bộ men mạch là để cảm biến là chắn này này đây thì là anh em đi chơi cục pin này thì anh em tháo ra nắp vào rồi mua một đôi pin tép túi vì mỗi cục pin này nó chơi cả vài ngày đấy anh em ạ ở chỗ này nó công tắc này công tắc nó ờ, bật tắt này đấy, khi bật lên mà đèn nó nháy ờ, sáng sáng như này là máy nó hoạt động bình thường anh em ạ đấy bây giờ tôi sẽ lắp vào tôi sẽ sẽ sẽ, sẽ, sẽ test thử cho em xem ờ, vài quả đấy. và nguyên lý hoạt động của nó máy này này anh em phải đưa một bộ quân vào Ờ, không phải là bộ quân sắt cắt sẵn như này đâu bộ quân thì mới tinh bao thuốc thì cắt cả bao thuốc chỗ nào cũng được cái bộ bài rồi ờ, chắn rồi đóm thậm chí những thanh đóm như này luôn rồi bao thuốc thăng long vina rồi ờ, ngựa rồi manoro đấy, loại gì anh em cũng làm được miễn là quân sóc đĩa làm hết thì nguyên lý hoạt động của nó đơn giản thôi anh em ạ chỉ là cứ thấy máy dùng một nhịp ấy, là mình đánh bốn trắng dùng ba nhịp là à, dùng hai nhịp là đánh ba trắng dùng ba nhịp thì sấp đôi dùng bốn nhịp đánh ba đen và dùng năm nhịp là đánh bốn đen rất đơn giản và cái máy này nó hay chỗ là, là, là những quả nào ấy. ví dụ như quân nó trồng lên khoảng ba bốn con như thế này đấy, thì máy nó không báo được ấy. thì nó máy sẽ rung liên tục đấy. và mình biết tiếng đấy là máy nó không không không, không bắt được được được cái quân này ấy. thì là, là, là mình cũng đánh thôi đấy, thì là bây giờ nhá là tôi ờ, sẽ test thử với anh em đấy, đảm bảo là anh em chỉ việc đưa một bộ quân như một bộ quân vào thôi đấy, một bộ quân là một bộ quân mới tinh chưa gọi là bóc tem bóc mát gì cả còn đây là tôi cắt sẵn cho anh em rồi một bộ quân còn bát đĩa rồi mọi thứ mà của ấy và thứ hai là mình sóc cái cũng được mà mình không cần sóc cái được mình đứng mình thả tiền thôi như thế cho nó xanh chín quân thì đảm bảo là lam châm không hít bóc ra trắng tinh 100 phần trăm cái máy này thì là anh em ờ, thường nên là có anh em thì bỏ trong túi áo ngực Đấy, anh em thì bỏ trong túi áo ngực không thì là bỏ trong túi quần rồi bỏ trong tất nói chung là chỗ nào cũng được trong cơ thể người mình Đấy, và mình có thể là đứng cách xa đâu khoảng 10 ờ, mét đổ lại thôi tối đa 10 mét thôi Đấy, thì bây giờ tôi sẽ à, là thử luôn trước cho anh em xem để anh em xem cái độ chuẩn xác nó như nào em nhé Đấy. Đấy, tôi trước tiên tôi bỏ tạm trước trước trước trước trước trước ờ, cái, cái uh, ngực của mình Đấy, bây giờ tôi sẽ sóc thử để anh em xem mấy quả xem nó, nó như thế nào Đấy, cứ thấy máy ờ, rung một nhịp là bốn trắng hai nhịp là ba trắng ba nhịp sấp đôi bốn nhịp là ba đen và năm nhịp là bốn đen Đấy, còn phát nào máy nó cứ rung liên tục thì là mình không đánh thì biết phát đấy là nó trồng quân nên là máy không báo được đấy để tôi sẽ sắp sắp thử anh em thân vải thôi một nhịp này hai nhịp này ba nhịp đây còn này máy rung ờ, cho tôi là ba nhịp là sắp đôi anh em ạ đây anh em xem chưa đấy, sắp đôi tôi đếm luôn nhịp cho anh em xem một nhịp à, máy rung một nhịp à? quả này là alo một hai ba bốn năm nhịp năm nhịp quả này là bốn trắng à đúng không ok một nhịp hai nhịp ba nhịp rồi máy rung sắp đôi rồi Đấy, anh em xem độ chính xác của nó đây. mình đánh đồ cờ bạc thì mình quan trọng nhất là phải là độ tin cậy là chính xác cao đấy cũng đánh mẹ mày mất tiền mua đồ vào cũng đánh cùng mẹ mình để thua ngược lại chúng nó thì mệt lắm mẹ ngày xưa tôi nhớ tôi chơi quân cảm ứng mà mẹ mày tôi chết đến đến thợ còn thua ngược lại quân cảm ứng một nhịp hai nhịp ba nhịp rồi ok tiếng này mày lại báo đôi rồi ok anh em cái quân cảm ứng nó còn tùy thuộc vào những ông nào không biết chơi chết dở mẹ thứ nhất là độ xa gần quân khỏe quân yếu rồi mẹ nhiều cái lắm bát dày bát mỏng nhiều ông đi mua cảm ứng mà không biết là chết nhưng cái đoàn này thì nó loại bỏ hết những cái những cái nhược điểm này đấy tôi sẽ đứng xa ra luôn đấy, ngồi cách xa quả này máy báo một nhịp hai nhịp ba nhịp bốn nhịp à ba đen ok ok anh em ba đen đấy xa gần máy đều báo hết ôi con này mày nháy loạn rồi nháy loạn con này mình không đánh không đánh không đánh một nhịp hai nhịp quả này thì chắc chắn ba trắng rồi máy mà dùng hai nhịp thì ba trắng ok anh em đấy anh em xem xem là cái độ chuẩn xác nó rất là cao thì tôi, tôi sắp khuyến mại thêm vài phát nữa để anh em xem cái, cái đòn này là nó, nó chuẩn xác như nào một nhịp hai nhịp đây hai nhịp ba trắng luôn tôi đẩy cái máy ra cho anh em xem cái nhí nhịp nháy của nó này ba trắng này. ok anh em một nhịp đây hai nhịp nháy ba nhịp nháy quả này sấp đôi ok đấy à, đấy anh em nào mà, mà đã chót thua tha mà muốn gọi là lấy lại những gì mình đã mất đấy rồi uh, anh em là lâm vào cảnh nợ lần thì là có thể là gọi điện thoại đến hai số điện thoại của anh em chúng tôi 0945 349999 0965 435 9999 đấy là tư vấn cho anh em là 24 trên 24 đấy, tôi rất là hiểu những anh em nào mà đã chót rồi nó bay lợ đã chót thua ta rất là khổ đấy, rơi vào cảnh lợ lần ờ, khổ lắm nên những cái đòn này nó nó nó mới về là thứ nhất thứ hai nó loại bỏ tất cả những cái nhược điểm ví dụ như dây dợ lòng ngoằng không phải cầm cái không phải lướt được không phải đặt bệ không phải sạc gì cả đấy là anh em ờ, gọi điện đến cho anh em tôi sẽ tư vấn và anh em nào mà ở xa thì có thể là là, là mình sẽ bên mình sẽ gửi hàng đấy và đảm bảo uy tín anh em nhìn những cái số điện thoại của bọn tôi không phải số khuyến mại nên là anh em tin tưởng là không bao giờ thuê bao đấy còn những anh em nào mà ở ở gần Hà Nội mà chưa tin tưởng hay là ở quanh miền Bắc mà chưa tin tưởng em có thể trực tiếp đến ngã tư sở đấy. địa chỉ của chúng tôi là 129 Nguyễn Trãi đấy thì anh em sẽ đến xem và mang bát đĩa của mình và nam châm đến thử đảm bảo anh em nếu mà bọn tôi mà bán đồ không chuẩn thì không mất thời gian để mà tiếp anh em thì tôi phải tự tin là đồ bên tôi rất là chuẩn anh em mang đến là sẽ ưng và sẽ gọi là, là, là, là sẽ gỡ lại những gì mình đã mất đấy là xin chào tất cả anh em vậy là anh em nào cần thì liên hệ cho mình chào chào các bạn chào toàn thể anh chị em thân mến nhé xin giới thiệu với anh em một chiếc máy ờ, cảm ứng không dây đời mới đấy chiếc máy này cực kỳ mới luôn vừa mới xuất xưởng để dành cho dịp tết này đấy anh em nhìn trước màn hình đây trên tay tôi là một chiếc B321 đấy và một chiếc S304 đấy anh em nhìn thấy chưa S304 để giới thiệu sơ qua cho anh em nhé hai sản phẩm này ấy, là tôi đã đưa ra một thời thị trường được một thời gian thì là được anh em phản hồi rất là tích cực độ chuẩn xác cũng như độ nhỏ gọn của nó nhưng tại sao tôi vẫn phải ra con thế hệ thứ ba đó là D304 này đấy để tôi nói thiệu nói sơ qua cho anh em hiểu này con B321 này nó đáp ứng được nhiều nhu cầu của anh em nhưng mà nó có một cái nhược điểm là khoảng cách của nó gần đấy anh em hiểu chưa khoảng cách nó gần mặc dù độ ổn định của nó rất cao còn con S304 này nó lại đáp ứng được cái um, khoảng cách xa nhưng mà khi đánh gần thì độ ổn định nó lại không cao đấy thế nên là để những cái nhược điểm này được khắc phục ấy là bên tôi uh, đề nghị sang bên kia đấy, toàn chiếc Trung Quốc này bên uh, Trung Quốc là sản xuất ra một loại để khắc phục những cái nhược điểm của máy cũ đó là chiếc D304 D304 đời mới này em ạ đấy tại sao nó khắc phục nó khắc phục thứ nhất ống máy vẫn chỉ là một ống nhưng làm to ra một chút để cho khoảng cách nó được khoảng 2 mét đấy và thứ hai là nhịp rung sẽ cho nó êm hơn đấy êm hơn vì nó một ống nên là khi khoảng cách đánh gần nó cũng vẫn là ok vẫn là ổn định đấy thì anh em thử biết là con iPhone 10 lúc nào nó sẽ hơn con iPhone 7 iPhone 8 anh em hiểu chưa đấy thì là ờ, để cho em không ờ, tò mò ấy thì tôi sẽ test vài tiếng bạc để xem độ chuẩn xác nó được ờ, bao nhiêu phần trăm anh em nhé còn bây giờ ấy, thì là tôi sẽ test cho anh em xem còn ờ, cách chơi và cách sử dụng nó như thế nào ấy, thì là anh em để cuối video tôi sẽ hướng dẫn anh em kỹ càng hơn để cho anh em hiểu bản chất về vấn của sản phẩm đấy sản phẩm này thì vẫn như các sản phẩm khác thôi như hai hai loại sản phẩm này thôi là không cần bát đĩa chỉ một bộ quân mới tinh chưa bóc tem bóc mát đưa vào và một chiếc máy để trong người không phải đặt bệ là biết gì anh em nhé đấy và tất cả mọi máy đều sử dụng một cục pin duy nhất là cục pin điều khiển đấy cục pin tiểu nhỏ này để lắp vào điều khiển tivi các thứ đấy đấy thì bây giờ tôi sẽ để cái máy này tạm thời là trong trước quần xịt của tôi vì tôi đi đánh nhiều thì tôi thấy nơi đấy là nơi mà ít người động chạm vào đôi khi mình sẽ được thoải mái hơn ví dụ như người ta vỗ vai vỗ đùi vỗ vào túi quần thấy nó rung thì đôi khi nó không hay đấy là tôi sẽ để trước quần xịt thì không ai bao giờ ai vỗ vào đấy, xin phép anh em tôi để trước quần xịt và tôi đánh anh em xem nhìn độ chuẩn xác nó bao nhiêu còn nhịp rung như thế nào và cách sử dụng sản phẩm thì chút nữa tôi sẽ giới thiệu sơ qua anh em rồi xong nha anh em nhé quả này máy báo rung ờ, hai nhịp nhanh này sắp đôi anh em nhé Đấy, anh em thấy chưa đồ cảm ứng thì nó vẫn có tiếng ngợ tiếng xuyễn anh em ạ không phải là tuyệt đối được nhưng mà tôi đảm bảo với anh em nó khoảng 95 phần trăm Đấy, nó khoảng 95 đến 97 phần trăm quả này mày không dùng tí gì này mày không dùng này tứ tử đen em nhé em thấy chưa tất, tất cả mọi quân cán mặt đĩa hoàn toàn bình thường anh em đến nhà tôi thử đồ ấy có thể là là anh em mang đồ đến nhà tôi thử thì có thể là mua bát mua đĩa Đấy, mang đồ đến nhà tôi thử làm quân tôi cắt trực tiếp cho anh em xem quả này máy báo rung nhanh bốn nhịp này quả này bốn trắng lên bốn đen à bốn đen lên bốn trắng này em thấy chưa đấy thử trong khoảng chuẩn khoảng 10 tiếng bạn thì trăm độ chuẩn xác của nó được bao nhiêu phần trăm của này máy vẫn báo nhanh ba nhịp ba trắng anh em ạ à, ba đen anh em ạ nhầm quả này máy báo hai nhịp đều này sấp đôi anh em nhé hai nhịp đều sấp đôi đấy anh em mua đồ bên tới thì cực kỳ uy tín luôn đảm bảo nhiệt tình cho anh em thoải mái chứ không kiểu mà mua đồ theo kiểu mà mà chộp giật là mình không có anh em thử thoải mái luôn còn này máy không dung gì của này tứ tự đen anh em nhé đấy độ cảm ứng này thì nó đánh nó cũng có những tiếng rất là chuẩn nhưng mà à, có những tiếng mà anh em chưa hiểu biết về đồ ấy, thì nó, nó cần đến để mình dạy thôi còn nếu anh em là chơi rồi thì là ok yên tâm là đồ chuẩn à, còn vừa giờ còn này lại tứ tử đen này không thấy dung gì đây anh em nhìn này đấy ok những tiếng này thì chuẩn tuyệt đối luôn. tôi sắp cho anh em thử anh em xem độ chuẩn xác của nó là rất là thích luôn còn này nhảy lên một dung nhịp uh, dung một nhịp chậm với ba đen rồi anh em ạ đấy em cứ yên tâm về đồ bên mình mua bán bảo hành thoải mái luôn anh em sai gì là mình để đổi trả cho em trong vòng 6 tháng hết chứ không có chuyện mua bán trộm giật dùng một cái chậm này vẫn ba đen này đấy em thấy chưa xong cho em trong độ chuẩn xác của nó thôi. vì tết nhất là ai cũng đều phải ờ, đi đâu có chỗ soạn sân chơi được chỗ chơi anh em mà không thủ đồ cho người đôi khi bị bịp mà đôi khi lại còn thua ngư thua nữa tết nhất nó mất hay còn này máy báo hai hai nhịp đều sắp đôi nhá đấy được cả cái gọi này nó rất hay anh em ạ anh em sắp xong là anh em anh em sắp là nó nó báo nó báo lại cho anh em để anh em những tiếng nào mà ví dụ mình đang tính tiền nọ kia thì nó báo lại cho anh em xem xem độ chuẩn xác của nó xem như nào đây còn này máy báo ngợ là mình cũng đánh này đây còn máy báo ngợ mình cũng đánh này. Đấy, nói chung là nó chỉ được khoảng 90 95% độ chuẩn xác còn này máy báo hai nhịp đều sắp đôi chắc chắn này đấy quả nào chuẩn thì đây quả nào chuẩn thì nó ok còn nó không mình không phải tiếng bạc tiếng nào mình cũng đánh em nhé quả này máy ờ, rung nhanh rung nhanh ngợ ngợ này ba trắng hay bốn trắng đây cứ đánh bốn trắng đi thấy máy rung nhanh bốn nhịp nhanh lắm mà bốn trắng này đấy ok đây ra đồ cảm ứng thì nó được cái là anh em ờ, đánh đồ cảm ứng nếu mà anh em nào ở xa mà quen đánh đồ cảm ứng rồi ấy, thì là mình chỉ việc gửi lên là anh em đánh rồi còn nếu mà anh em nào ở ở gần Hà Nội hay là bến xe ở Hà Nội này thì có mình có cơ sở ở bến xe Giáp Bát ở bến xe Mỹ Đình còn nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có cơ sở ở bến xe miền Đông anh em cứ đến hai địa, địa điểm đấy là điện thoại cho hai số điện thoại của mình là 0934828888 hoặc 0972714444 mình sẽ đón anh em vào nhà và thử đồ anh em và bây giờ mình nói về cách sử dụng của chiếc máy này anh em chỉ việc đưa một bộ quân như trên màn hình em nhìn thấy là tất cả các loại bài này tất cả các loại bao thuốc kể cả bài nước ngoài hay vỏ cà, cà phê của Trung Quốc của Hàn Quốc mình đều làm được hết anh em ở nước ngoài thì là, là cho người đến nhà mình xem đồ xong mình đi gửi cho anh em đấy tất cả anh em ở tất cả các nước mình đều gửi được còn anh em ở uh, hai địa uh, địa điểm là Hà Nội với lại Thành phố Hồ Chí Minh thì đến bến xe miền Đông hoặc đến bến xe Giáp Bát mình sẽ đón vào nhà thử đồ anh em đến nhà thử đồ có thể là mua bát đĩa đến thử nhé còn bây giờ mình sẽ nói về cách sử dụng của chiếc D3 bốn đời mới này máy chỉ sử dụng một cục pin nhé anh em nhé máy chỉ sử dụng một cục pin này đấy và khắc phục được tất cả các nhược điểm của uh, hai máy đời cũ là thứ nhất độ xa thì là máy nằm ống to hơn thì được xa hơn nhưng mà vẫn giữ nguyên một ống đều độ ổn định cao hơn và chỉnh bớt nhịp rung nhỏ đi để không ai biết đấy là ok còn nhịp rung của máy ấy, là anh em sắp xong hạ xuống thấy máy không báo gì tức là tứ tử đen thấy máy báo một nhịp chậm tức là ba đen thấy máy báo hai nhịp đều nhau tức là sấp đôi máy báo ba nhịp nhanh tức là ba trắng và máy báo bốn nhịp nhanh là bốn trắng chỉ có thế thôi đấy còn nguyên lý hoạt động của nó là vẫn là quân cảm nha anh em nhé vẫn là quân cảm nhưng tại sao vì nó, nó độ chuẩn xác nó cao như thế bây giờ người ta rút ngắn lại những cái cái rút ngắn lại những cái cái nhược điểm của của của cái máy cảm ứng ngày xưa ấy là thứ nhất là dây dợ nòng ngoằng này rồi phụ kiện to này phải bấm biết bây giờ nó chốt hết lại một vào một cái máy nhỏ như này đấy anh em mua rất là gọn nhẹ nó rất nhỏ anh em đây nó nhỏ tôi nghĩ nó là nhỏ hơn cái bật lửa anh em nhé đấy nó gọn nhẹ lắm quân thì vẫn là vào là quân cảm nhưng mà đánh thì dễ hơn rất nhiều quân cảm ứng và độ chuẩn thì rất là cao còn tôi cũng là một người đã sử dụng đồ và bán đồ rất là lâu rồi tôi nói thật với anh em là ngoài đồ đồ để mà nói thì tiện lợi nhất vẫn là quân cảm đấy tiện nhận đất vẫn là cảm ứng không phải luồn bát không phải đặt bệ đấy, chỉ luồn mũi quân mũi máy đấy kể cả cảm ứng có dây ngày xưa luôn nếu mà anh em nào đánh quen vẫn là rất là ok vẫn là rất là tiện lợi chứ còn nói bát đĩa rồi các loại bệ thì đôi khi đánh độ chuẩn nó cũng là vẫn vẫn là ok nhưng mà anh em phải đưa được vào nhiều rồi bắt đầu kết hợp nhiều người nọ kia rồi kỹ thuật nọ kia nó rất là mệt đấy để đáp ứng nhu cầu anh em thì là đưa ra những đòn cảm ứng không dây này là hay nhất cho anh em còn đề ba bốn là hay nhất còn những cái công nghệ như các anh em nào mà tôi không hiểu mà những cái công nghệ mà trên trời những công nghệ mà là không thể hiểu là tại sao nghĩ ra ấy, thì là tôi đảm bảo là không có vì nếu có ấy, thì đảm bảo với anh em ấy, không ngồi để bán đồ đâu nhé còn bây giờ tôi uh, giới thiệu cho anh em xong rồi thì đến uh, tiếp tục nói về anh em uh, những cái cách sử dụng với lại cách uh, đưa quân thì anh em thừa biết là khi anh em luồn một bộ bộ bài này hay là anh em luồn bao thuốc vào ấy, là anh em cắt chỗ nào cũng được đấy bài hay là bao thuốc anh chỉ luồn và trước khi làm thì tôi sẽ làm còn mới tinh bóc tem chưa bóc tem bóc mắc như này cả chứ không phải là cắt sẵn như này đây tôi cắt sẵn cho anh em là là để không mất thời gian của anh em thôi đấy chúc anh em lúc nào cũng thành công đấy, chào tất cả anh em kính chào tất cả anh em nhé hôm nay đưa cho anh em một cái tin vui đây tin vui như nào tin vui là dành cho những cái ông anh ông anh em nào ấy mà chơi đã chót thua tha trên cái trò trò game điện thoại này sóc đĩa hay bầu cua hay tài xỉu cá ngựa hay là bài tiến lên nhá thì hôm nay sẽ đưa đến cho anh em một tin cực kỳ mới cực kỳ vui luôn có nghĩa là như nào hôm nay tôi vừa mới liên kết được tất cả các nhà phát hành game trên cả nước đấy là người ta sẽ bán lại cho tôi cái cái um, định luật ra của bầu cua tài xỉu hay là sóc đĩa cá ngựa tiến lên nhá thì là ở đây là anh em là chót thua tha và bây giờ nó có cái nhược điểm của của nó như thế này là anh em muốn chơi thắng là phải mang điện thoại đến để anh em chúng tôi cài hack nhưng mà vấn đề chỗ là bây giờ nhiều chỗ người ta chơi người ta khôn người ta tải trực tiếp trên trên app store về thì anh em không làm gì được nữa và không gỡ được nữa để đáp ứng cái nhu cầu của anh em thì tôi không cần và bây giờ không cần phải hack trên điện thoại nữa tất cả game còn phải hack và ờ, bây giờ anh em chỉ việc là đến tôi tôi đưa, đưa cho anh em một cái cần bản game nào cần bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu nào chỉ cần gọi cho tôi là tôi đã có quy luật cho anh em đánh rồi anh em không cần phải lấy máy của mình mà anh em có thể là đưa cho người ta tự tải trên app store về máy của người ta luôn tải trên tất cả các thể loại này Samsung iPhone hay là Oppo đấy hay là ờ, máy tính bảng iPad rồi tất cả các loại máy đấy là anh em tải trực tiếp trên mạng về thì bây giờ tôi không để mất thời gian anh em đỡ phải tò mò tôi sẽ tải trực tiếp một cái bản bản hack uh, trên uh, iOS đi trên hẳn uh, trên hẳn Samsung này đây là ông ông iPhone X iPhone 10 đấy rồi tôi nhấn vào đây nha rồi vào App Store tôi tải cái bản ví dụ như anh em ông ngoài Bắc này đang chơi cái bản hot nhất là bản sóc đĩa 28 đổi thưởng này sóc đĩa 28 đây rồi đây cái bạn này là đang là rất là hot này đây tôi tải về cho anh em xem nhá đây rồi tải trực tiếp từ trên app về đây thấy chưa anh em nhìn đang chạy chưa đấy đang chạy về này đấy, thì anh em sẽ là chơi được tất cả các loại máy và không xanh chín anh em mang tiền về cũng cũng cũng không không không không không không lo nghĩ gì cả người ta không nghĩ bịp mà người ta chỉ nghĩ máy của người ta người ta tải trực tiếp về người ta chỉ nghĩ người ta đen thôi đấy anh em nếu cần thì gọi hai số điện thoại 0945 349999 0965 435 999 đấy Ờ, để anh em tôi tư vấn vì cái này nó là quy luật nên anh em không cần phải đến nhà nếu ở gần Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh có thể đến trực tiếp nhà còn nếu ở xa ấy, thì anh em có thể gọi ờ, tải về máy của anh em xong rồi gọi video tôi tôi sẽ đoán chuẩn 100% cho anh em biết nó sẽ ra những con gì con gì đấy, anh em hiểu chưa đấy, bây giờ đây cái trò này tôi vừa tải về nhá tôi mở tôi chơi cho anh em xem này tôi biết được quy luật ra của nó luôn anh em chờ tôi một tí cái máy bây giờ tôi tôi tôi, tôi, tôi cho ra là đấy em chờ anh nhìn nhá đây tôi vào lại từ đầu này vào lại từ đầu để cho anh em xem đấy tôi mở nhá đấy. phát sau là sẽ ra lẻ anh em nhá nhìn này đấy quy luật phát sau ra lẻ là tôi úp lại này. mở này đấy phát sau 100 trăm ra chẵn này anh em thấy chưa đấy bắt sau 100 trăm ra chặn tiếp này em thấy chưa phát sau 100 trăm ra lẻ này em thấy chưa đấy, bắt sau 100 trăm ra tứ tự đen này anh em nhìn một máy nhá đây là em iPhone 6s tải trên app về cho anh em xem cho nó độ xanh chín iPhone 6s và lớp thế nào đúng không Đấy, anh em nào cần thì gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ tư vấn xem bạn nào bạn nào chụp màn hình cho tôi à, tôi sẽ sẽ là, là hướng dẫn anh em Đấy, ông nào mà đã thua trong cái trò này mất bao nhiêu tiền thì đến đây tôi gỡ được hết cho anh em không gọi là thua một tờ đồng nào nữa cả Đấy, rất là tin này rất là vui cũng rất là vui vì các nhà mà làm game người ta người ta ta, ta bán lại được uh, cái, cái cái cái quy luật cho tôi để mua được thì với tôi thì rất dễ nhưng với anh em thì rất khó đấy nó nằm ở điểm đấy dễ với người biết mà không dễ với người không biết đơn giản thì thôi à, cho anh em xem tỷ lệ chuẩn của nó đây tôi đang tải về cái mạng nó hơi ấy đây quả này phát ra lẻ này lẻ chưa đấy chưa con này là chẵn này chẵn chưa tất cả những game chỉ cần tải về cái là biết đấy bầu cua tài xỉu sóc đĩa chuẩn chuẩn một trăm phần trăm luôn đây vừa mới tải về em này chơi luôn cho anh em xem ông máy này có vẻ hơi yếu hơi ấy đây Đấy, phát này là lẻ nhá à đâu Đấy, phát này là lẻ nhầm nhỉ đây lại này phát sau là lẻ nhá à, nó chẵn này chẵn rồi phát sau nó chẵn tiếp này đấy em thấy chưa phát sau là lẻ này lẻ chưa phát này là tứ tử này alo chẵn chẵn nhầm phát này là lẻ này lẻ này đây phát này ra chẵn 100 trăm này nó đang lẻ chứ lẻ mà chẵn này okay. cái này sao lại để tôi thử thoát lại ra này đây phải mở lại từ đầu lúc nãy mình mình chưa mở trước đây mở lại từ đầu mở lại từ đầu này đầu phát này là ra ra lẻ này phát sau là lẻ trăm trăm nhá đấy phát sau ra chẵn 100 trăm này sấp đôi này thấy chưa phát sau ra chẵn 100 trăm nữa này thấy chưa lại tôi quên mất cái định luật tại đang nói nhiều quá lại quên định luật ra đấy phát sau ra ra, ra, ra lẻ này đấy anh thấy anh chưa phát này ra 100 trăm tứ tử này đấy anh em thấy chưa đây phát này 100 trăm ra lẻ tiếp này lẻ chưa phát này 100 trăm ra chẵn này sấp đôi tiếp này đây sau phát này 100 trăm ra lẻ tiếp này alo ra chẵn đây đây sau phát này đấy phát này là lẻ nhá phát sau nhá đấy em thấy lẻ chưa đấy tại mãi nói nó hơi rối này là chẵn này đấy thấy chưa mãi nói thì nó hơi rối thì là đấy anh em xem đấy là cần gì thì cứ alo dạy cho mình thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái, cái quy luật của sóc đĩa bầu cua tài xỉu chuẩn 100% luôn thì mình đã liên kết các nhà phát game hành game rồi Đấy, anh em thông cảm lúc nãy hơi đang nghĩ nhiều quá nên nói nó hơi rối anh em thể ờ, cần gì alo cho mình nhá vâng xin kính kính chào tất cả các anh em nhé hôm nay ờ, thiết bị cờ bạc bịp com sẽ đưa đến cho anh em một đòn đánh sóc đĩa rất là an toàn Đấy. đòn này thì cũng đã có một thời gian rồi nhưng ờ, theo sự nghiên cứu của mình thì nó rất an toàn an toàn người đánh thắng là mang được tiền về người gỡ được này là cũng không bị nghi ngờ gì cả Đấy. nó rất là hiệu quả tuy nhiên độ chính xác của nó không được tuyệt đối 100% nhưng mà nó dành cho những chiếu bạc thứ nhất là lớn thứ hai cũng là nhiều quái Đấy, đó là cái đòn ờ, nước cảm ứng tĩnh điện Đấy, cái nước cảm ứng tĩnh điện này nó là như thế nào nó chỉ bao gồm một nọ nước này mình bôi ra đầu ngón tay của mình và mình nếu mà mình đưa được những cái bao thuốc hay là bộ bài hay là quân tú quân đóm này từ nhà mình đi thì mình có thể bôi trước đấy thì hiệu quả cao hơn còn nếu mà bây giờ mình đến chiếu của người ta mình chơi ấy, thì là mình bôi đầu ngón tay của mình và mình chấm vào vị của họ kiểu như mình kiểm tra vị đấy mình xem vị của mình cắt vị đấy mình chấm vào đấy thì là khi mà nó có hai hai hai chế độ đánh một là chế độ đánh ờ, lẻ và hai là đánh chẵn Đấy, bôi chẵn thì nó bệt chẵn nhiều mà bôi lẻ thì nó sẽ bệt lẻ nhiều Đấy. thì bây giờ không để làm mất thời gian của anh em nữa thì là tôi sẽ test thử luôn cho anh em xem Đấy là xem độ hiệu quả của nó được đến bao nhiêu hiện tại thì <laughs> báo cáo với anh em là tôi đang sử dụng một cái đĩa hết sức là xanh chín cái đĩa trắng tinh để tránh em nghĩ là tôi đặt bệ biết hay nam châm năm chiếc gì cả ở đây một cái bát ngọc đấy thì tôi sẽ soi flash cho anh em xem bát ngọc và đĩa thì đĩa trắng tinh ok đấy, bây giờ tôi sẽ bôi đây, anh em sẽ nhỏ một, ờ, một chút uh, cái nước tích điện cảm ứng này ở đầu bàn tay đấy, em chấm vào bề mặt quân đấy. anh em đánh chắn sấp đôi thì là anh em sẽ bôi uh, hai mặt uh, trắng một mặt uh, hai mặt trắng hai mặt đỏ đấy, còn nếu mà bôi lẻ thì anh em sẽ bôi ba mặt đỏ một mặt đen và ba mặt đen một mặt đỏ đấy, tùy theo từng loại quân đấy, anh em bôi xong thì quân nó rất là bình thường đấy, thế thôi đây tôi lắc cho anh em xem nó vẫn trơn tru bình thường trầm trộn đấy ok đấy thì là bây giờ tôi sẽ test thử cho em qua xem vài tiếng bạc cho em xem xem cái độ mà chuẩn xác của nó được tới đâu một quả về sắp đôi anh em ạ hai quả ba quả không cần cân tay máy bát luôn sóc mạnh lên bốn quả năm quả quả này ok tôi vừa mới sắp được 6 quả sắp đôi này bây giờ tôi sẽ soi đèn lát cho anh em xem cái độ chuẩn xác của nó là tôi sẽ soi để anh em xem cái bát này bát tôi soi lát này trắng tinh không có một cái gì cả ok anh em nhìn chưa đấy trắng tinh nhá ok anh em đấy nhá. bát ngọc mà đấy thì là cái đòn này là nó rất là bền bạc thứ hai là nó dành cho những cái chỗ nào mà mình đánh mà nó khó quá cảm thấy không trôi được đồ thì anh đánh cái đòn này tỷ lệ hơn phần nó cao hoặc là anh em đánh vài tiếng nước rút thôi thì ăn non một tí cũng được không sao cả nhưng mình vẫn ờ, có cái cái cái độ thắng của nó tôi lại sắp tiếp cho anh em xem này. đấy quả này bắt đầu lại ra nẻ anh em ạ một quả này lại về sắp đôi luôn là ba trắng này anh em này Đấy. vẫn nguyên vị bể này, đấy lại về sấp đôi đấy có thế thôi đấy anh em nào mà mua hàng bên mình ấy thì liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại 0945 34 99 99 hoặc 0965 435 999 đấy bên mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 và bên mình sẽ đảm bảo là sẽ tư vấn cho anh em những cái thiết bị nào phù hợp nhất với những sân chơi anh em mình đang chơi cái đồ cờ bạc bịp ấy nó không quan trọng là mới nhất hay là cũ nhất mà nó quan trọng nhất nó phù hợp vào cái chỗ mình chơi có thể chỗ này trong ba trong ba thứ này đây một là đĩa hai là bát ba là quân anh em đưa quân được vào thì em bỏ bát với đĩa đi anh em đưa bát vào bỏ quân với đĩa đĩa đi và anh em đưa đĩa vào thì bỏ bát với quân đi bắt buộc anh em phải đưa được những thứ này vào đấy thì là sẽ chiến thắng hoàn toàn 100% và anh em đừng tin những cái kính áp tròng nhìn xuyên bát nó kia không có nếu mà có những thằng bán nó sẽ rất giàu ok thân chào anh em mong anh em sẽ thành công trong tất cả mọi cuộc chơi của mình chào anh em chào tất cả các anh em nhé hôm nay mình lại đưa đến cho anh em một video mới liên quan đến ờ, dụng cụ đánh sóc đĩa bìm. hôm nay sản phẩm tôi muốn giới thiệu đến cho anh em ấy đó là chiếc uh, bát tàng hình không tang tại sao gọi là bát tàng hình không tang có nghĩa là bát tàng hình không tang này mình thử qua tất cả các loại từ đèn led cho nước đến nửa ngâm nước sôi thoải mái đấy và cái ờ, ưu điểm của nó là không phải sạc bằng kim như ngày xưa nữa bây giờ chỉ việc đặt vào cái bệ là mình đã đã, đã, đã, đã, đã sạc được rồi thời gian đánh thì khoảng 7 à, 8 tiếng rất là lâu Đấy. thì để anh em không mất thời gian thì tôi sẽ test luôn cho anh em xem và hướng dẫn các anh em cách chơi và cách thử em cho anh à, mượn cái điện thoại này iPhone thì à, đây nhá trước khi tôi test cho anh em thì tôi đầu tiên tôi sẽ test cho anh em xem là khi soi qua đèn nét nhé Đây. anh em thấy chưa Đấy, soi qua đèn nét này Đấy. không có dây dợ gì cả sáng bóng trắng tinh Đấy. anh em có thể nhìn thấy Đấy. ông nào chơi cho không soi thoải mái luôn không nhìn gì cả đây đít này Đấy. ok đập ra rồi không tang tích gì cả nói không tang thì nó cũng hơi là, là, là, là hơi quá nhưng thực ra cái tang của nó này bọn tôi khi mà mà ờ, làm bát đi bọn tôi đã gọi là giấu vào một nơi đất kỹ nó chỉ trong cái, một chút nhỏ ở chỗ cái cái cái ờ, vành bát này thôi nó rất nhỏ như hạt đỗ đen đấy, thì tôi đổ keo tiết tủa thì khi đập ra nó không vỡ chỗ đấy, đấy và soi đèn nét vào đây tôi giờ tôi tôi hơi lửa để anh em xem này đấy, thoải mái luôn anh em thấy không cái bát đen xì này đấy thấy chưa đây tôi bật ga to nhất để cho nó đen xì bát, anh em nhìn này bát đen xì này đây giờ tôi ngâm vứt vào nước này anh em nhé đấy thấy chưa thấy chưa rất thoải mái luôn đấy cho mượn giấy ăn đấy. giấy ăn giấy ăn ở kia đấy bây giờ tôi sẽ lau lại đấy. tôi lau qua cho anh em xem rồi tôi thử lại cho anh em xem quả bát này mà đi đánh xong sới thì cả thợ cũng không, không phát hiện được đánh rất là ok luôn vẫn cứ là ok anh em nào thua tha thì ôm quả bát này thì mẹ đánh hai trận thì làng chắc không còn nghìn làm vẫn cứ nét như là bình thường anh em nhìn thấy chưa vẫn cứ nét thấy bát thì tôi không cắt ghép video gì luôn làm trực tiếp cho anh em xem luôn không cắt ghép gì cả nước ngâm thoải mái vứt cả một chậu nước luôn lau đi tí à, mai còn bán để nó bẩn quá anh em lại bảo sao bạn bẩn thế đây tôi ờ, cắm sạc cho anh em xem nhé đây ngày xưa để kinh bây giờ cắm sạc này chỉ cần đặt bát lên này đặt bát lên nhìn cái đèn xanh chưa đặt bát lên nháy đỏ À, lật lật mặt đây đây đây đấy, ok chưa đỏ này đã bắt đầu đang vào điện này em thấy đấy, đấy công nghệ bát tăng hình bây giờ nó phát triển ở mức mà vượt bậc luôn đây tôi sóc thử tôi quay màn hình cho em xem luôn rồi quả này ba trắng rồi à ba đen rồi đấy thấy chưa xong rồi lại ba trắng rồi đấy ba trắng rút cái này là ba đen này anh em này đây này ba đen này. thấy chưa thấy chưa đấy. đây tôi không cần cần sóc luôn tôi đặt anh em đây đấy chưa nhìn chưa đấy không cần sóc nó đặt nhìn này, này như một luôn đấy. công nghệ bát tàng hình bây giờ cực kỳ mới luôn anh em nào quan tâm đến ờ, đồ này và muốn ờ, gỡ lại những gì đã mất đã chót thua tha thì gọi điện đến hai số điện thoại của chúng tôi 0945 349999 0965 435 999 tư vấn cho anh em 24 trên 24 luôn đảm bảo tất cả những cái đồ của anh em tôi bán là bảo hành trong vòng một năm đổi trả thoải mái vì bọn tôi làm ít khi lỗi nên là phải chắc chắn anh em để uy tín nó được cao anh em thừa biết giờ đồ cờ bạc thì nó bán rất nhiều nhưng cũng có bên người ta bán rất đàng hoàng có bên bán rất là nó không được đàng hoàng đấy thì tôi đảm bảo là bên tôi cứ yên tâm đi số điện thoại của anh em tôi rất là uy tín anh em đến thử hàng test hàng thoải mái không ưng anh em về đấy có thế thôi chứ còn ờ, không ai bắt anh em lấy phí viết gì cả thì cũng không giàu nghèo thì mấy cái đồng bạc đấy. muốn ở đây là tôi muốn đưa những cái đồ này lên dành cho những anh em nào mẹ đã thua tha thì mới nghĩ đến bịp chứ còn thực ra mẹ đánh xanh chín một cái thắng thì bịp làm đéo thì Đấy, nên là muốn anh em nào mà thua tha thì gỡ lại cái gì để mình đã mất rất là khổ vì nợ nần trong cờ bạc khổ lắm Đấy, xin chào tất cả anh em